bếp này thì được xuất xưởng vào ờ, tháng 9 năm 2017 của bếp thì có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc đây mình sẽ bật hết tất cả bếp lên ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn để mô phỏng chức năng đầu tiên của bếp là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa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 để biết được cái tính năng tiết kiệm ga các bạn có thể để ý là khi mà bếp đang lớn này đột nhiên nó nhỏ lại và chúng ta không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ đáy nồi cái đủ cái nhiệt độ nấu nóng là để nấu nướng là 200 độ C trở lên nó sẽ khóa ga để cho an toàn đây đây bếp bên ờ, phải của tôi nó mới có 265 độ thôi bếp bên trái của tôi nó nóng hơn hơn ờ, gần 300 độ C rồi ở vị trí khác nhau thì bếp nó cũng sẽ có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 dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu bếp chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện đây hai bếp của tôi thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn đồ thành công này. bếp đã khóa ga kèm theo một tiếng nóng đờ la và đèn nó chớp này nhiều công tắc có đang mở hộp pin của bếp thì nó nằm ở vị trí này đây bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc này sẽ không có lắp vừa vào được vì thế để kèm với đó chúng tôi có một cái thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho viên pin các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên chút xíu cục pin đó thì nó có hai hai cái đầu dấu cộng và dấu trừ cộng là dương và trừ là âm như tất cả những loại pin thông thường chúng ta lấy lò xo móc vào những cái lỗ nhỏ cực dương này cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này đây mục đích là tăng chiều dài cho viên pin thôi thì các bạn lắp vào hộp pin hộp pin thì lúc nào cũng sẽ có có hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp theo đúng như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với hộp pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực tất nhiên thì bếp chúng ta sẽ không có hoạt động được và để lâu ngày thì sẽ làm hỏng luôn viên pin sạc của chúng ta bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường đây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 pin theo bếp mỗi cặp pin như thế này các bạn sử dụng kèm với bếp này được khoảng từ 4 đến 5 tháng giá bán là 50.000 một cặp các bạn cũng có thể mua loại ngoại pin này về sử dụng kèm với những nước thiết bị điện tử rất là tốt ngoài ra thì khi mà các bạn sử dụng bếp á, để khắc phục cái tình trạng mà ngọn lửa chúng ta cho cái lượng tích lưu ga không có ổn định làm ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ thì uh, chúng tôi có bán kèm một cái van ga như thế này